Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Lược sử bóng đá từ công cụ của thực dân đến công cụ của chủ nghĩa dân tộc của tác giả Tonat đăng tải trên spiderroom.com. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Đối với quần chúng Việt Nam, bóng đá từ vài chục năm nay đã trở thành một món ăn tinh thần ưa thích và ít nhất là từ năm 1995 người Việt đã bắt đầu có hiện tượng cuồng bóng đá và đi bão. Tuy nhiên, các hoạt động này thường hiếm khi xuất phát từ tình yêu thuần túy với bóng đá mà luôn bị pha tạp bởi một loạt biểu hiện và tình cảm liên quan đến như yêu nước, vận nước, vị thế quốc gia, tự hào dân tộc nên nhu cầu bức thiết là cần đặt câu hỏi liệu những tình cảm này có được bắt nguồn và phát triển một cách tự nhiên và đâu là nguyên do khiến tình yêu bóng đá thường bị đồng nhất với tình yêu dân tộc và yêu nước từ các vấn đề trên, bài viết này đi theo hướng tìm hiểu lịch sử bóng đá ở Việt Nam kể từ thời thực dân Pháp mới cho du nhập. Tiếp theo, tìm hiểu mối quan hệ giữa bóng đá và chủ nghĩa dân tộc để biết nó như thế nào, có từ bao giờ và vì sao lại có. Cuối cùng là cách mà bóng đá đang chi phối đời sống xã hội của người Việt. Bóng đá từ khi còn là công cụ của thực dân Pháp Lược sử bóng đá Việt Nam là thứ lịch sử non trẻ đối với lịch sử đất nước và với cả lịch sử của trò chơi này trên thế giới. Bóng đá bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng những năm 1900 do thực dân Pháp mang đến. Nghiên cứu, quân đội thực dân và sự tiếp biến văn hóa thể thao của giới tinh hoa Đông Dương năm 1897 đến năm 1939 của Price Forsard cho biết bấy giờ, chính quyền Pháp đang muốn thuyết phục thanh niên Đông Dương đi lính cho mẫu quốc và muốn xây dựng một mạng lưới tinh hoa địa phương thân Pháp. Nên quân đội đổ bộ lên thuộc địa mang nhiệm vụ kép là đào tạo lính và phụ tá từ những người bản địa, thúc đẩy quá trình tiếp biến văn hóa, tức là cho tiếp nhận và biến đổi nền văn hóa ở thuộc địa. Bên cạnh đó, môn bóng đá đi theo với mục đích rèn luyện sức khỏe cho lính Pháp chống chọi được với thời tiết nhiệt đới. Ban đầu, người chơi và huấn luyện viên đều là người Pháp, nhưng không lâu sau đó, lan sang người bản địa, rồi cuối cùng Bằng cả vô tình lẫn cố ý, bóng đá trở thành công cụ đắc lực cho quân đội Pháp thực hiện nhiệm vụ kép như đã nói bên trên. Nhưng cần lưu ý rằng, người Pháp chỉ nhắm vào tầng lớp tinh hoa bản địa để đồng hóa, chứ không quan tâm đến tầng lớp bình dân. Tinh hoa bản địa chỉ đến nhóm người bản xứ đang có sẵn quyền lực đối với bản quốc. Họ có thể là các viên chức làm việc cho vua và bộ máy nhà nước. Họ có thể là các trí thức và các nhà giàu. Thực dân Pháp chỉ quan tâm nhóm người này chứ không phải nhóm bình dân. Bởi đơn giản là xã hội phong kiến thời bấy giờ, người dân không có quyền lực gì cả. Thực dân Pháp không cần thuyết phục người dân mà chỉ cần đàn áp và cưỡng bách họ là đủ. Nhưng quá trình tiếp biến văn hóa của người Pháp không hề suôn sẻ. Nghiên cứu bóng đá ở Việt Nam năm 1905 đến năm 1949. Chủ nghĩa thực dân, văn hóa thể thao và tính hòa đồng trong trò chơi của Agathe Lodger Goscher cho biết một loạt hoạt động mới mẻ thời đó như cà phê vỉa hè, nhà hát trên đại lộ, đi ngắm cảnh trong vườn bách thảo và tất cả các môn thể thao đều không hấp dẫn được người Việt. Roger Gouster lý giải do thể thao đi ngược lại với quan niệm nho giáo cố hữu rằng giới tinh hoa và phụ nữ phải biết kiềm chế bản thân, không hoạt động quá trớn. Đặc biệt, giới tri thức nho giáo coi thường các công việc chân tay và chủ trương sống cuộc sống ít vận động. Nhận định này là chính xác và bây giờ ta vẫn còn thấy dấu vết của nó qua tục lệ nuôi móng tay dài của giới nho sĩ xưa. Việc người dân, gồm cả bình dân lẫn tinh hoa không hưởng ứng thể thao cũng là một quan sát đúng. Nó khớp với những gì chúng ta được biết trong lịch sử. Chẳng hạn, qua thái độ của nhà văn Nguyễn Công Hoan với truyện ngắn Tinh thần thể dục, có thể do quan niệm cũ của nho giáo, có thể do các trí thức bấy giờ nhìn ra mục đích đồng hóa của người Pháp, mà thể thao suốt thời kỳ thuộc địa chưa bao giờ phổ biến trong quần chúng bình dân. Mãi đến khoảng năm 1910, giới tinh hoa Việt Nam mới dần hưởng ứng các hoạt động giải trí này một cách dày dặt. Bắt đầu từ đây, bóng đá trở thành công cụ cho cả hai nhóm người đồng thời. Thứ nhất là thực dân Pháp với nhiệm vụ kép như đã trình bày bên trên. Thứ hai là giới tinh hoa Việt, đặc biệt là những người có tinh thần dân tộc, đã sử dụng bóng đá như công cụ để giành lấy sự tôn trọng của người Pháp cho dân tộc Việt. Mặt khác là vì những trí thức, họ thường xuyên đăng đàn kêu gọi tinh thần thể thao trong toàn dân, bởi họ tin rằng dân tộc Việt cần có thể trạng tốt mới có thể nghĩ đến chuyện phục quốc. Đối với người Việt thời kỳ này, thể thao không còn là trò chơi. Nó trở thành một dạng của sự nghiệp phục quốc và một dạng hứa hẹn cho tương lai dân tộc. Theo một nghĩa nào đó có thể hiểu rằng, giới tinh hoa Việt bấy giờ thực sự đã bị ru ngủ, dẫu tác dụng kiểu này không thực sự là thứ thực dân Pháp muốn nhắm đến. Tác giả của nghiên cứu nhận định những nhà chủ nghĩa dân tộc hiện đại ấy tin rằng một cuộc cải cách văn hóa trong xã hội là cần thiết để đồng bào của họ nhận được giới thực dân lòng tôn trọng tối cần cho sự hợp tác giữa những con người bình đẳng về mức độ văn minh và tài năng. Đối với nhóm người này, thể thao của phương Tây trở thành nỗi ám ảnh đích thực. Nó được coi là vũ khí hoặc sự nghiệp vệ quốc. Nó là hiện thân của một lối sống thể hiện giá trị hiện đại và văn minh ở tầm vóc ngang hàng với giới thực dân. Nó trở thành Bên cạnh vai trò giải trí lành mạnh cho thể chất và tinh thần là một lời hứa hẹn trong tương lai về con đường cứu rỗi cho bản thân và tập thể đồng bào của họ. Đến đây, chúng ta có thể thấy rõ rằng bóng đá ở Việt Nam ngay từ buổi đầu xuất hiện đã trở thành công cụ cho cả hai phe thực dân và phe thuộc địa. Cũng như thấy rõ rằng suốt thời kỳ thuộc địa đó là công cụ của giới trí thức và giới chính khách, giới bình dân không đóng một vai trò nào cả. Thấy những sự trải ngược với những gì đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay – Thời mà cầu thủ xuất thân từ tầng lớp dân lao động nghèo, môn bóng đá thường kích động cảm xúc của giới bình dân thay vì giới trí thức. Vậy thì điều gì đã gây ra chuyển biến này? Tôi sẽ tìm hiểu câu trả lời bằng cách tìm hiểu về mối quan hệ giữa thể thao nói chung và bóng đá nói riêng với chủ nghĩa dân tộc ở phần sau. Bóng đá tới khi trở thành công cụ của chủ nghĩa dân tộc. Mối quan hệ giữa thể thao và chiến tranh đã là thứ tương đối rõ ràng rất nhiều môn thể thao có liên hệ chặt chẽ với chiến tranh như đấu vật, ném lao, bắn cung, đua xe ngựa, vân vân. Và sự kiện lần đầu tiên loài người tổ chức một đại hội thể thao là thứ liên quan đến chiến tranh không thể chối cãi, cuộc thi Olympic. Olympic lần đầu diễn ra vào năm 766 trước công nguyên và bấy giờ quy mô chỉ bó hẹp trong các thành quốc của Hy Lạp cổ đại. Hy Lạp cổ là vùng đất không quá lớn, thế nhưng bị chia cắt thành hàng nghìn các thành quốc và những thành quốc này giữ thái độ đối địch nhau liên miên. Tuy nhiên, Olympic đã làm được điều kỳ diệu là giữ hòa bình trên toàn cõi Hy Lạp bằng hiệp định đình chiến để các vận động viên từ các thành quốc được an toàn tụ họp tại thành phố Olympia và cùng thi đấu thể thao với nhau. Ẩn dụ chiến tranh của Olympic càng rõ ràng khi người chiến thắng không nhận về tiền bạc của cải mà nhận về chiếc vòng đội đầu làm từ lá ô liu, một loài cây tượng trưng cho hòa bình ở Hy Lạp cùng với danh tiếng tót vời Nhìn chung, việc thể thao ẩn dụ cho chiến tranh không phải xấu, nó phần nào còn tốt cho thời kỳ loài người còn giả mang. Bởi trong thể thao, dẫu thua cũng không ai chết cả. Còn người thắng thì họ và thành quốc của họ vẫn nhận được danh vọng và lòng tôn trọng không kém gì khi lập công ngoài chiến trường. Thậm chí còn hơn, vì tượng của người chiến thắng được tạc và đặt ở thánh địa Olympia, nơi của các vị thần. Lại nói về bóng đá, Bóng đá hiện đại với luật chơi như ngày nay mới chỉ ra đời từ thế kỷ 19. Thế kỷ 19 trong hợp thay cũng là thời kỳ mà chủ nghĩa dân tộc ngóc đầu nổi dậy. Chủ nghĩa dân tộc sớm cho cả thế giới thấy nỗi kinh hoàng đến từ sự nguy hiểm của nó khi một người dân tộc cực đoan như Adolf Hitler xuất hiện, kéo theo đó là sự hình thành chủ nghĩa phát xít dẫn đến Thế chiến thứ hai. Bản thân Hitler ngay từ sớm đã rất biết cách tận dụng bóng đá để nâng cao chủ nghĩa dân tộc bằng cách đầu tư mạnh nhằm giành huy chương trong các cuộc thi đấu bóng đá. Không chỉ nước Đức của Hitler, mà nước Ý của Benito Mussolini và Nga Xô của Joseph Stalin cũng rất tích cực khai thác điều này từ bóng đá. Trong cuộc lý giải sự gắn bó giữa thể thao và chủ nghĩa dân tộc, các nhà nghiên cứu gần như không thể không nhắc đến Benedict Anderson và khái niệm cộng đồng tưởng tượng. Anderson cho rằng quốc gia là một cộng đồng chính trị tưởng tượng được tưởng tượng cả về lãnh thổ lẫn chủ quyền. Và tưởng tượng bởi vì các thành viên của quốc gia dù nhỏ nhất sẽ không bao giờ biết về hầu hết thành viên của họ, gặp họ hoặc thậm chí nghe nói về họ. Nhưng trong tâm trí mỗi người vẫn sống động một hình ảnh đoàn kết. Và từ sau khi chủ nghĩa dân tộc ra đời, một khái niệm mới ra đời kéo theo là quốc gia dân tộc, tức một quốc gia nơi mà dân tộc và đất nước được đồng nhất với nhau. Đây chính là mô hình quốc gia mà hầu hết các nước trên thế giới đang theo. Trong một quốc gia dân tộc, giới cầm quyền của một quốc gia cần một công cụ nào đó có khả năng gắn kết người dân bằng chủ nghĩa dân tộc để giữ vững sự tồn tại của cộng đồng tưởng tượng đó. Trong thực tế, không có nhiều sự vật, sự việc đáp ứng được điều này. Chỉ do trùng hợp mà thể thao đáp ứng được và cụ thể là môn bóng đá đã đáp ứng tốt nhất. Vậy nên, như Jay Hoberman và nhiều nhà nghiên cứu khác đã nhận định rằng tuy thể thao không đồng nghĩa với chủ nghĩa dân tộc và những thứ tương tự, nhưng do tính dễ uống nắng nên nó sớm trở thành thứ công cụ đầy hấp dẫn. Cụ thể thì sau đây là những đặc điểm để bóng đá trở thành công cụ lý tưởng của chủ nghĩa dân tộc. Thứ nhất, bóng đá là thể thao. Các sự kiện thể thao vốn mang đặc trưng là quy tụ nhiều người và các vận động viên cần nhiều người cổ vũ để tăng hiệu suất thi đấu. Duy có các môn cờ là ngoại lệ và cũng mãi đến năm 1999, cờ vua mới được Olympic công nhận là thể thao. Cùng với sự phát triển của truyền thông, thể thao thường được phát sóng trực tiếp để trên lý thuyết toàn bộ người dân đều có thể theo dõi cuộc thi. Thứ hai, bóng đá là môn chơi đồng đội. Nó dễ được đồng nhất với quốc gia hơn so với những môn chơi đơn lẻ. Ngoài ra, bóng đá còn thực thể hóa quốc gia, một thứ trừu tượng dưới hình ảnh 11 con người có thật và có tên cụ thể. Điều này khiến cho toàn bộ người dân, bao gồm cả những người thiếu thông minh và trí tưởng tượng nhất, đều có thể hiểu được khái niệm quốc gia chỉ bằng hành động đơn giản là đồng nhất đội bóng với quốc gia. Đây cũng là lý do bóng đá nam được chọn thay vì bóng đá nữ, bởi trong một cuộc chiến và sự kiện ẩn dụ chiến tranh, hình ảnh người đàn ông vạm vỡ được ưa chuộng hơn người phụ nữ vạm vỡ. Thứ ba, bóng đá là môn có tính cạnh tranh cao và dễ dẫn đến va chạm thể chất nên ẩn dụ tốt hơn cho chiến tranh. Do đó, chủ nghĩa dân tộc ưa thích hơn bởi từ sau Thế chiến thứ hai, thế giới bước vào thời kỳ hòa bình dài. Chiến tranh xưa là nơi tốt nhất để các mâu thuẫn sắc tộc, quốc gia hay chỉ đơn giản là sự khác biệt có chỗ xả. Thì nay, chiến tranh vắng bóng, giới cầm quyền cần thay thế cái gì đó vào. Trùng hợp thay, bóng đá là lựa chọn lý tưởng. Bóng đá là môn có ít bàn thắng. Đây cũng là ưu điểm vì nó tạo sự hồi hộp và vỡ òa mỗi khi đội nhà thực hiện các bàn thắng hiếm hoi. Môn rất gần với bóng đá là futsal thì không được chọn chính vì đặc điểm này. Ngoài ra, tính dễ theo dõi, dễ chơi, dễ hiểu của bóng đá cũng là ưu điểm để nó trở thành chất keo gắn kết người dân bằng chủ nghĩa dân tộc. Thực tế, bóng đá và chủ nghĩa dân tộc ăn sâu vào nhau đến mức người ta không để ý được những điểm quái dị của nó. Chẳng hạn lâu nay, các đội tuyển quốc gia được đóng chết vào một lối chơi. Brazil là Hegel Bonito, Tây Ban Nha là Tiki Taka, Hà Lan là Total Football, Đức là Machine Football. Mà người nghe không thắc mắc là tại sao một lối chơi có thể bị đóng chết như thể căn tính của một dân tộc hay cá nhân. Về cơ bản, trong mọi trò chơi, lối chơi hoàn toàn có thể thay đổi tùy quyết định của người chơi sao cho tối ưu trong việc giành chiến thắng. Hay gần đây, sau một loạt thành công ở bóng đá, Hệ thống tuyên truyền và người hâm mộ bắt đầu thống nhất bóng đá với vận nước, niềm vui thắng bóng đá với niềm vui dân tộc và yêu bóng đá tức là yêu nước. Chắc chắn, sự gắn kết này là sản phẩm của lợi dụng và ngụy tạo, bởi nhiều quốc gia không hề chuộng bóng đá hoặc nhiều quốc gia không có nền thể thao nói chung phát triển thì phải chăng vận nước của quốc gia đó rất đáng lo ngại. Như vậy, ở phần này, chúng ta thấy rằng không chỉ ở riêng Việt Nam mà trên khắp thế giới, bóng đá đều là công cụ của chủ nghĩa dân tộc nói riêng và những mục đích không thuộc phạm vi trò chơi nói chung. Ngay từ thuở sơ khai của trò chơi có tuổi đời non trẻ này, mục đích rèn luyện thể lực chỉ là thứ yếu. Bóng đá được định hướng để kích thích chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc cũng là lý do chính để nó có lượng người yêu thích đông đảo như vậy. Bóng đá và mối quan hệ với người dân trong hiện tại Trong phần 1, tôi đã đặt câu hỏi nguyên do nào khiến bóng đá thời thuộc địa là trò chơi thượng lưu mà nay trở thành trò chơi bình dân. Phần 3 sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi đó. Năm 2017, Arnold Seibel công bố một nghiên cứu mang tên Sports and Nationalism in a Globalized World. Nghiên cứu này khảo sát trên 25 quốc gia để xem xét mức độ của chủ nghĩa dân tộc thể thao tương quan với các yếu tố như tuổi tác, thu nhập, học thức ở mức độ cá nhân và quốc gia. Đây là một nghiên cứu dài và sau đây tôi chỉ tóm tắt chứ không trình bày kỹ. Ở cấp độ cá nhân, tuổi tác, tôn giáo, thu nhập, hành động chơi thể thao và hành động cổ vũ thể thao tỷ lệ thuận với mức độ chủ nghĩa dân tộc thể thao. Nhưng trình độ học thức tỷ lệ nghịch với điều đó. Ở cấp độ quốc gia, các nước dân chủ hơn, thịnh vượng hơn và toàn cầu hóa hơn thì có ít tinh thần dân tộc thể thao hơn. Ở đây, tôi muốn tập trung nói về tỷ lệ nghịch giữa trình độ học thức và chủ nghĩa dân tộc thể thao. Biểu đồ trên cho thấy, cá nhân nào càng được giáo dục cao thì tinh thần dân tộc thể thao càng thấp. Đồng thời cũng cho thấy, các nước phát triển như Thụy Sĩ, đường dưới cùng biểu đồ, tức tinh thần dân tộc thể thao thấp nhất, có mức độ chủ nghĩa dân tộc thể thao thấp hơn các nước kém phát triển như Philippines, đường trên cùng, tinh thần cao nhất. Ngoài ra, cần xem xét đến mức độ ảnh hưởng của giáo dục tùy theo nước. Nước giàu như Thụy Sĩ tác động của giáo dục rất lớn trong khi nước nghèo như Philippines và Mexico tác động gần như bằng không, đường đô thị gần như chạy ngang. Tác giả nghiên cứu chỉ ra rằng các cá nhân ngày nay được hưởng nền giáo dục toàn cầu hóa, thế giới ngày càng phẳng và người có học thức sớm hiểu được mình là một phần của thế giới, của cái rộng lớn hơn dân tộc và quốc gia, nên giáo dục tỷ lệ nghịch với chủ nghĩa dân tộc thể thao là đúng như dự đoán. Nhưng tác động của giáo dục lại tùy vào mức độ toàn cầu hóa của quốc gia một quốc gia toàn cầu hóa kém như Philippines khiến cho ảnh hưởng của giáo dục gần bằng không. Thời thuộc địa, lúc ấy, các tư tưởng về dân chủ và cộng hòa chưa lan truyền đến Việt Nam, khiến cho người dân chưa ý thức được quyền lực mình có với quốc gia. Do đó, thực dân Pháp chỉ tập trung ru ngủ giới trí thức và giới thống trị mà thôi. Nhưng ngày nay, ý thức về quốc gia của người dân đã khác, nơi giới chính khách cũng cần mở rộng đối tượng ru ngủ ra toàn bộ người dân. Trong lúc đó, Bị can thiệp bởi tư tưởng toàn cầu hóa nên công cụ ấy gần như vô tác dụng với giới trí thức. Nó cũng lý giải cho chúng ta hiểu vì sao xưa kia người Việt không hứng thú với bóng đá mà ngày nay lại phát cuồng vì nó đến thế. Nhưng nói cho chính xác, số đông người Việt không yêu bóng đá vì tinh thần thuần túy với trò chơi này mà họ yêu vì nó kích thích tinh thần dân tộc của họ. Những trận thắng trước đội bóng nước ngoài càng khiến họ phấn khích hơn, nhưng không phấn khích vì đội ta đá hay mà vì cảm giác dân tộc Việt được đứng trên dân tộc khác mà thôi. Chúng ta có thể thấy rõ khi các trận thắng giữa các câu lạc bộ trong và ngoài nước nhận về rất ít quan tâm. Chỉ trong chừng mực sở thích của một nhóm người, chứ không phải của một dân tộc. Số đông quần chúng chỉ quan tâm khi thấy đấu với nước ngoài mà thôi. Cũng cần lưu ý rằng, hành động mang vị thế quốc gia vào thể thao xưa nay xuất phát từ giới cầm quyền và do đó ảnh hưởng đến những người yêu thể thao chứ không xuất phát từ những người không yêu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhóm người thứ nhất có đầy đủ lý do để làm điều đó, trong khi nhóm người sau thì không. Những ý kiến lôi vị thế quốc gia và bóng đá của nhóm người sau thực chất là để phản bác những hành động đồng nhất bóng đá với vị thế quốc gia của nhóm người đầu tiên. Biết rằng, toàn cầu hóa đang là xu hướng của thế giới và Việt Nam không thể nằm ngoài. Cư xử văn minh là thứ tất cả chúng ta đều đang đồng thuận hướng đến. Vậy thì,